mỗi em sẽ có cảm nhận riêng về thiên nhiên quanh em nhưng đa phần là chúng ta đều thấy thiên nhiên quanh ta đẹp đúng không nhỉ đáng tự hào và chúng ta đều yêu mến nó ta trả lời thiên nhiên xung quanh em rất phong phú và đa dạng nhưng hiện nay đang bị tàn phá nghiêm trọng do hiệu ứng nhà kính và con người trái đất được mệnh danh là hành tinh xanh bởi chủ yếu được bao bọc bởi rừng cây xanh đại dương hay nói cách khác chính là thiên nhiên chiếm hơn nửa trái đất của chúng ta. Giờ chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả Trịnh Xuân Thuận. Ông sinh ngày 20 tháng 8 năm 1948, là nhà khoa học người Mỹ gốc Việt trong lĩnh vực vật lý thiên văn, đồng thời là một nhà văn đã viết nhiều quyển sách có giá trị cao về vũ trụ học và về những suy nghĩ của bản thân trong mối tương quan giữa khoa học và Phật giáo. Ông còn là một nhà thơ, một triết gia, một Phật tử và là một nhà hoạt động vì môi trường và hòa bình. Hiện ông đang là giáo sư ngành vật lý thiên văn tại Đại học Virginia, Hoa Kỳ. Tác phẩm chính Giai điệu bí ẩn, trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận, hỗn độn và hài hòa, cái vô hạn trong lòng bàn tay, từ Big Bang đến giác ngộ, những con đường của ánh sáng, nguồn gốc, vân vân. Văn bản Trái đất mẹ của muôn loài, xuất xứ, trích bài viết, nguồn gốc, nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu, Phạm Văn Thiều, Ngô Vũ Dịch, nhà xuất bản trẻ năm 2006. Thể loại là văn bản thông tin. Phương thức biểu đạt chính là thuyết minh. Bố cục có thể chia làm 3 phần. Phần 1 từ đầu đến con người. Nội dung là giới thiệu sự sống đa dạng phong phú trên trái đất. Phần 2 nếu có thể đến nhanh chóng Nội dung là quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất theo thời gian và cuối cùng phần 3 là phần còn lại, những thay đổi của trái đất ảnh hưởng đến môi trường sống. Chủ đề Văn bản giới thiệu về quá trình hình thành và nuôi dưỡng sự sống hàng triệu năm của trái đất, trong đó có sự sống của loài người. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cùng văn bản. Câu suy luận Cụm từ hành tinh xanh thể hiện thái độ, tình cảm gì của người viết khi nói về trái đất? Chúng ta trả lời. Cụm từ hành tinh xanh thể hiện thái độ, tình cảm trân trọng, tự hào của tác giả khi nói về trái đất. Câu 2. Chú ý cách sử dụng các con số cho thấy quá trình hình thành sự sống trên trái đất. Chúng ta trả lời. Cách sử dụng các con số cho thấy quá trình hình thành sự sống trên trái đất là trải qua hàng triệu năm là con số chân thực, cụ thể, thuyết phục. Thế rồi thì à, các cái con số cụ thể nữa như 140 triệu năm này, 6 triệu năm này, 30.000 năm đến 40.000 năm này. Suy ngẫm và phản hồi. Câu 1. Trong đoạn 1, những chi tiết nào cho biết trái đất là hành tinh có sự sống đa dạng và phong phú? Chúng ta trả lời. Trong đoạn 1, những chi tiết cho biết trái đất là hành tinh có sự sống đa dạng và phong phú là Trái đất là một hành tinh sống động vì những hoạt động địa chất không ngừng của nó đã đánh thức và nuôi dưỡng sự sống. Những thay đổi của nó khiến cho các sinh vật thích nghi để sống sót và thúc đẩy sự phát triển, tiến hóa của muôn loài. Trái đất có 3 phần tư bề mặt là nước. Nhờ nước ở các đại dương, trái đất trở thành hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có màu xanh hiền dịu, là nơi trú ngụ duy nhất của sự sống có ý thức con người. Câu 2 Hãy điền vào bảng sau những chi tiết trong đoạn 2 thể hiện sự tiến hóa của sự sống trên trái đất theo thời gian. Mốc thời gian cách nay 140 triệu năm, cách nay 6 triệu năm, cách nay khoảng 30 đến 40 nghìn năm. Chúng ta trả lời, cách nay 140 triệu năm có vô số các loài tảo, bọt biển, rêu, nấm, sâu, bọ, tôm, cua, nhìn hoa bướm, nghe thấy tiếng chim, ong hay các loài khủng long khổng lồ và các loài thần lằn tiền sử. Cách nay khoảng 6 triệu năm, tiền nhân của loài người xuất hiện Cách này khoảng 30 đến 40 triệu năm, người tinh khôn đầu tiên xuất hiện. 3. Cách trình bày chữ viết trong nhan đề, sapo và các đề mục có gì khác với các đoạn khác trong văn bản, nêu tác dụng của cách trình bày đó. Chúng ta nhận xét như sau. Nhan đề được viết hoa in đậm, sapo là đoạn văn ngắn được in chữ nghiêng, các đề mục được đánh số và in đậm, Tác dụng của cách trình bày này là giúp người đọc hiểu dễ dàng hơn theo từng phần, logic hợp lý, chặt chẽ, tạo ấn tượng cho người đọc. Câu 4. Các số liệu trong bài này có tác dụng gì đối với việc thể hiện nội dung văn bản? Chúng ta trả lời số liệu giúp người đọc hình dung khoảng cách giữa mặt trời và trái đất, hiểu rõ hơn quá trình hình thành, tiến hóa của sự sống trên trái đất. Các số liệu khiến cho thông tin trong văn bản có tính à, xác thực và độ chính xác cao hơn. Câu 5. Em hãy tóm tắt nội dung chính của các đoạn trong văn bản. Chính là phần mà chúng ta đã chia đoạn, ba đoạn đấy đúng không? Đoạn 1. Nội dung là giới thiệu về trái đất. Đoạn 2 là quá trình hình thành phát triển sự sống trên trái đất. Và đoạn 3 là những thay đổi của trái đất ảnh hưởng tới môi trường sống. Câu 6. Tại sao trái đất lại được xem là mẹ nuôi dưỡng muôn loài? Chúng ta trả lời, trái đất lại được xem là mẹ nuôi dưỡng muôn loài vì quá trình hình thành, tiến hóa của sự sống muôn loài diễn ra bền bỉ trên trái đất, trải qua thời gian lâu dài. Trái đất cho con người và muôn loài môi trường sống, dù là con người hay bất kỳ hình thái sự sống nào đều được nuôi dưỡng trong hàng triệu năm với sự bao dung và lòng kiên nhẫn. Câu 7. Chúng ta cần làm gì để giữ cho trái đất mãi là hành tinh xanh? Có rất nhiều những cái việc làm đúng không nhỉ? Bảo vệ môi trường, giảm rác thải, không chặt phá rừng làm sói mòn đất đá, bảo vệ động thực vật hoang dã, tuyên truyền bảo vệ môi trường, thế rồi trồng cây xanh đúng không nhỉ không xả rác bừa bãi vân vân bây giờ ta sẽ đi phân tích tìm hiểu nội dung ờ, của đoạn 1 giới thiệu về trái đất hành tinh xanh mặt trời ảnh hưởng đến sự sống thể hiện ở hai ý ý thứ nhất là nó cách trái đất 8 phút ánh sáng tức 150 triệu km là tinh tú cho sự sống cách thức là nó cung cấp ánh sáng nhiệt độ và năng lượng Ý thứ hai là trái đất là hành tinh có sự sống đa dạng và phong phú, thể hiện ở bốn ý. Ý đầu tiên là nơi nương thân của con người và muôn loài trong không gian mênh mông của vũ trụ. Trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống. Những thay đổi của nó khiến cho các loại sinh vật thích nghi để sống sót, thúc đẩy sự phát triển tiến hóa muôn loài. 3 phần tư bề mặt nả nước là hành tinh duy nhất có màu xanh biển. Cụm từ hành tinh xanh thể hiện thái độ yêu quý, trân trọng những điều tốt đẹp mà trái đất ban tặng cho con người. Tìm hiểu nội dung 2, quá trình hình thành tiến hóa của sự sống trên trái đất. Có 3 mốc thời gian, cách nay 4, 140 triệu năm, 6 triệu năm, 30.000 đến 40.000 năm. Cái này trong câu hỏi có rồi. Nhận xét, sự sống trên trái đất phải trải qua thời gian dài để các loài tiến hóa thích nghi, trong đó có con người. Chính trái đất, mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng sự sống muôn loài trong suốt hành trình tiến hóa dài và bền bỉ đó. Nuôi dưỡng nha các em nhé. Cô sửa lại dấu sắc thành dấu ngã. ba Những ảnh hưởng của trái đất đến môi trường sống Tác động của những thay đổi của trái đất sự thay đổi của trái đất khiến cho nhiều loài sinh vật biến mất nhưng cũng khiến cho nhiều loài thích nghi, tiến hóa và sinh sôi liên tục. Vai trò của trái đất trong hành trình tiến hóa của muôn loài Trái đất cho con người và muôn loài môi trường sống. Dù là con người hay bất kỳ hình thái sự sống nào đều được nuôi dưỡng trong hàng triệu năm với sự bao dung và lòng kiên nhẫn. Bài học rút ra, con người cần biết ơn trái đất đã tạo sự sống cho chính loài người và muôn loài cần chung tay hành động bảo vệ trái đất để bảo vệ ngôi nhà chung của loài người và muôn loài. Đặc điểm hình thức văn bản, nhan đề Trái đất mẹ của muôn loài Mục đích của văn bản là cung cấp thông tin về trái đất và sự sống trên trái đất như thế nào. Sapo, trái đất, một hành tinh trong hệ mặt trời là nơi sự sống đã được đánh thức. Người mẹ thiên nhiên ấy đã kiến tạo và nuôi dưỡng sự sống trong hàng triệu năm, trong đó có cả sự sống của loài người. Sapo, trái đất một hành tinh trong hệ mặt trời là nơi sự sống đã được đánh thức. Người mẹ thiên nhiên ấy đã kiến tạo và nuôi dưỡng sự sống trong hàng triệu năm, trong đó có cả sự sống của loài người. Tác dụng, thâu tóm giới thiệu nội dung của văn bản, giới thiệu trình bày về sự sống trên trái đất và vai trò của trái đất trong quá trình nuôi dưỡng sự sống của muôn loài. Đề mục văn bản có hai đề mục nhỏ được đánh số thứ tự 1, trái đất, hành tinh xanh, 2, trái đất nuôi dưỡng muôn loài. Đề mục văn bản có hai đề mục nhỏ được đánh số thứ tự. một Trái đất hành tinh xanh. hai Trái đất nuôi dưỡng muôn loài. Tác dụng báo hiệu nhận biết thông tin chủ yếu của từng đoạn văn. Số liệu giúp người đọc hình dung khoảng cách giữa mặt trời và trái đất, hiểu rõ hơn quá trình hình thành tiến hóa của sự sống trên trái đất. Và các số liệu thì khiến cho văn bản thông tin có tính xác thực và độ chính xác cao hơn. Tổng kết, nghệ thuật kết hợp chữ viết